Ê con trai Con có gì để trong túi đây chú xem nào Con có gì đây Ô oh, con có tiền à Con đi đâu thế Hả Kẹo mút à Ồ oh, thế con có bao tiền chú xem nào Chú xem con có bao tiền nào đứng oh. Ai cho con tiền đấy Bao cho một bằng đấy mua được kẹo không Được kẹo á Được bao nhiêu cái kẹo Một cái Thế à thế chú cho thêm tiền để mua kẹo nhá ừ. ôi giời ơi một tiền một tiền mà còn đòi, đòi đi mua kẹo à chú thêm cho thêm à, xem nào nhà con có em không có em không có có em không có mấy mấy em một em nữa à thế chú cho con tiền mua kẹo này cho con 10 nghìn này cho con một tờ nhá này mua cả kẹo cho em nhé nha nhé <laughs> xin ờ ờ cảm ơn ngoan quá ừ, sao chưa dép con đâu dép đâu ở nhà sao con không đi dép ừ ồ sợ mất à sợ mất á sợ mất dép à thôi đi nào đi, đi mua kẹo đi à, đi nhanh nhá bye bye con nhá bye bye nào chào chú chưa à, bye bye con